ini dia putar dek siang wer kok eh. Ya pam tu hoye. Ini putar ya. Mo konya mi akan ni hoye. Minta ini hanno ya. Minta ini hanno. Siang wer ai pun. Siang wer hoye. Amo siang wer konya sakat. Ba eh kunya ya hoye ko me ya. Kunya. Kunya. Hake haka ni kware ko me ya ya. Sawa eh tu hoye. Hoye me. Mi ya sawa kunya nu ke cô mẹ dạy phụ y quỷ sáng quê quê nhây hậu quỷ hà hậu quỷ hà rồi càng quê rồi càng nghe hậu quỷ tè vậy mà mới hậu quỷ em phản tôi gì à mà e chịu phụ y phụ ti mà e tôi gì mà e à e y pi gì chửi cha mình không quen là y đều quen tại y chủ đã để không quen pan này là y đi à, dạ, sạc cả à mẹ nghĩ bà e tôi gì không nó mong mong cả ai turia vai ai panduia é de choi já não era manhã peia já não era manhã de choi be de choi já parai já parai já parai já tem panduia mãe já parai de choi é cura e já o tá é cura pima tu a corrinha já parai be bem já me choi be já parai já me choi be já me já cura três é bem aí eu sei bem ai u u ai u e e mà ai e, ya u ye bi ya ka ya u ye ye bi ya ka e pe ye bi ya ka u ye yu pe ye yu para ma yu para pe pandu ye na yu para pe pandu pe ya ye ma bi e. ta ya ho min gi hen na pa yu ye bi chang gi ju ye ti hu ye tri pe wa ra hi mo hu ye ti tu pa mo hu ye ti ai gi ju ye Heta ai ta tayeri ya ai heta ha. Aka na mo koi mame. Yu kwa awata shoye. Shangwe wanyo ak ir Puir wang putari. Ai pe shoye e. ai. Ayat ai gu pa yu kwa ye yu e, kwa hari kwa ye pu puti u. Nyami hu ye sho nyami sho ye e. pe uate. Eh eh pe. Ya ka ko ai. Ya ka pe ye mà cả tuổi nhà mà soi ấy hay cả tuổi nhà soi ấy nhà xa ai vậy bé ai mà ai vậy à po hay là cái cái nhìn của hay vậy bi hay là cái hàm mà mình có à ý ngang tiếng ấy yêu phụ mà mình giả à cái này phụ hoài, à em bên ha hoài nhà mà hay bi vậy à po hay cái nhìn tao vậy à em bố vậy ai à, cho tí mày nhói ai nhói sao vậy yang pintang tahita eh, abi yang pintang yang yang wate aun ko eh mari yang wate bihun ko marakaya ko marakaya pui upa ma tahahan taye kangwar huan yu kwaru ye pe ai hoi pe awahi mà à, đi yêu quá em mà cái nên đi yêu quá em mà gì là sẽ lại chết con cái gì à muốn ta yêu quá cả tôi cái ta em mình yêu bao mày pete pete à vậy nhưng anh nói là hầu như nó vậy dạ hồi đó đi bìa phê mà dạ vậy hả cái hả ấy dù qua mà hậu gì à bỏ đi đâu có hiện tiền hết tại gì phê tạm mình mà hậu si si si si tembak ya ya parah kau nyaju deh di coy tamu deh di coy ya nih itu ya eh batu ah itu dia ibu jauh ya aku udah uang mau ya eh tiga piru hui dia ibu ibu teh tiga piru bau bau ya Ya pungon di biya. Pe yo awa haye. Ada tayo. Ko bisi aku yai pe ye. Ku yami i bisi ai ya bisi ari bi. Ah wa wa sahai awa ye. So ko age da ga sai. Ya u yo di ye ra yo di. Ta kwa mon ma ai. Mi hei hi bi ye ko hi. Pe u apa ini kayu kata ini ah ni ame awai bi pe yo tamara bu ya pa ku pe ti mo ya pe ya ya bi te ya ha ko ya ro hi ni ya ko ta e mi bi yo pi ho yo no Ui, mùi suru ra ya e hiki ra ho. Ko ho re he muhi ye. Ho re he muhi ra ho. Ờ, anh engia tu họ đi pe họ bự bự vậy có mấy ya bự của họ có mì ra pe ya era hoi bé mà hoi bé hui hui đi mẹ hui hui hui in tu ra đi bỏ e ha cái hai đi rồi mẹ đi mẹ là cái hai mẹ dạ. Monday mình mình mande yui Hà mande yuha ke hari uri ine ne so age iya mande yu uri iya yu kwa ya puma ayu kwa mà ai ai yu kwa na hàng đi pe đi ni shaya ni shaya pe hu sao ne hi usan à ge awata cũng sao iya Ai ya pitone te pitone e pa pa ye pe pa to. E la he so ai ke ka ni. Ye ni pa e na ka no ho e. Ye bu bu ti no ho e. Pa ye ha ni. Ma e. Pe ju ye ne pe sai. Ma e. E na ngwa re ko ka ni mi. Pe sai ne pe ye. Ma tu i dai pe tu tu tu tu tu pe fa pe. Ah ni. Ah e ju kwa ra ho e. pēra hau u uraho e. Ai, pēra. Ai, uraho. Pēra hau ata iure. Ami, ia tāware ko hae. Pēra pi kuiño e. Ia e. pi kuiño, awa tā pi kuiño e. Ama e mu, ama e mu, vei pi kuiño e. Pēra re ko. Pēra yohu, hau kuare ku iai e. Rāre ko, rāre ko e. Pēra pāpi kuiño e. Pēra tī hāre hui ko hae. ya da à, hot ya i à, hot ya i à, chụp cũng e là học à là học hề mong khui nhau bị khui à đấy còn hàng bị khui tí còn mong bị khui coi này ha tự bộ à đấy nhỉ khi đó à bung à này khi đó à bung ta muốn ta bộ khi đó bung à này giá chịu ai à mẹ này ta hay kia về về đôi dụng bẹ tay ya ta mẹ hỏi ấy hỏi ia cô bình ai ya cô Ame taya apa hapa mutui ye kwa. Yang tu eh ti pe ame eso eh, ai So pe tak kuara kwa ipe yo ye. Ya tu ye, eh, huri yupe ye. ye ti ma ai ka ngwe pe yu ma ha ka ngwe pe yu ye ma ha ko ya ma ha ka ngwe me pe yu ye tu sha pe yu a e a e pe yu me pe yu ye o e ya ti pe hu ko he to ho ma ko le yu de bi a ya ti a sa de ne ha yu a sa da ga tu ye ne ha ye bi bỏ ảo ai đây đây có ai ya có ham cái gì qua này phải để ya để sa khai à ni à món này chơi nghĩ dia gì đi chơi nghĩ hay gì này vậy nhà càng hi xa suru lui đi mua càng kề suru lui vậy xa ai cho ai với bạn bạn tôi cho ai những ta đi cho ai bây giờ như bị ya đây qua làm đây đây na tiye tiye koi hen tiye pa pori beto a e ma a heye i he pure sa ye biye a e pure ma a wi e ma no ta tiye i da ya đi à em ma a wi ye ko yo pa ta ta vậy, ye e ta đi vậy, ya ta ye mu nya na ho ya ai ye mu nya na ho ai mu nya na ho ya ha Yürü yürü yürü yêu yueru thì cứ giờ nhau yêu đó tì. Bé yo mẹ sợ vậy chị. Em mũi tâm mà này bé. Bé tâm mà nào mẹ anh. Bé ai yêu đi ai. Bé ai nhìn gà sợ vậy. Wow. Bé yo mẹ sợ vậy. Ui đó té po. Hẹn đi bà ta ui đi. Ai à, tụi à, cha po ya. Tụi cha tụi cha yui bé. Nhau vậy. Ani ya di, eh, bữa đây đi, à wa bị à ấy à ấy ở tại qua đi biển, à mẹ ăn tôi qua tôi vậy mà, ấy à hay bữa đây, nhà cá này ta mà, ôi gì vậy bơ bơ vậy vậy, ô vậy, à wa giờ vậy sao cái đi bơ bơ vậy đi, đi đi vậy, bé mà ở đây sao cái, hui gori Para kaya pu i pu. Ua ua ua te. Ua kaya pu Ayu aku si. Para kaya hu di ua. Pem aku ya di para kaya. ni ba e é a on di tapi i chu pa i po be bu kwa ha na me pa hu pa pa ha te eu hu gu ya ta é. gu ya ta hu gu pe yo ta ya ye ma e para pu a minha, pu gu ri ta mu ki yo ni kwa ha ho a wa nya ma ni ti ru ri Nyana tisa. Kauhi kui petu pahamu katai itu pahamu katai. sih di di di. Kamu tahi kiyahai, aku tidak tahi kiyahai. Ya pita porhoi. O porhoi Iya ia kuhiye. ya kuturi ei sora ja pita tapamana. Pepamana jangke awat tasa haya i tapi i iya mah isya tapi i iya, uanya yang mau jadi uri berekor ja ai haya Pesang gue kupang waduh Amerika gue kupang di kau Katu apa ya Aku jauh deh Kau ayah ijah yang ni Payu kau eh, ayah ijah yang pintar ijah Kau Kau Kau Kau Kau bé à, giờ thì ba thì giờ nó hao vậy à hao đi ấy bu mà nó à em đi rồi ba ye bé yêu ba ye bé yêu bé bu bé huyền à yêu quay nhà cái yêu ba à yêu quay giờ ba à bo à, nhà cái đi chơi à cái nhà cái đi chơi nhà đi chơi bo bo bo bo à hẹn tụi em qua đi làm đi à cái này Nej, han vet inte. Ikan yo. Ay, ang diat mano antuk dah ya. Wete pehagan juga. Pa tanya nega po ujar ha. Pa dia Ba. mana dia ni pa. Paha kan pa ya. Yang apita sakati. Aja, maya sakati. Awah naida. Awah hambule. Awah. Awah, Mahai kang we pe yu pe a nya hota ya pe pakanya pe hukan ke panyu pe pe panyu pe i pe hi i pe hi katu i ai i sudah i i pe ya ya hota hi pe mana ya ya kawata tiri ko pe amonte ko habo ya e buono chứ để mình cho nhau nhảy sang quét ăn là coi mà hai dù qua cho nhau mà hai mà tốt mà hai này ra cho hai Mae aun saka. Aun. Tay ya saka. Nyago ti. E sata biru. Saka. Ya saka. tá eu vou rapá, rapar. Mas ia pire sacar. Pihun. Pihun. Pihun. já ontem pihun saca, Ah, ia sacar. Como é barracangué e manto chá, tu chá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. apa ira apa hara pa mano itu sya nyo ka tu e apa ni sya itu sya apa tu sya kan ya apa ko para kaya para kaya tere ko ya pire ko pa tu sya era muito sya mo ga era ma era ma tu sya era muito era muito era muito tu sya tu sya ah é tu sya era muito để ya sa ka pi ya chui ka mara na hami ai he na mu ere ko ni ka ha ti na mu na mu turi ku turi ku pa ha ke ha tu chara ke ha turi ku pa turi ku pa ha e turi ku pa ne ari ne ari mi be ai ta be ha che sho và cứ được bị hoa bự bự, được bị hoa bự, à, ai buồn sợ, ờ, ờ. ai buồn Pira muka di pira yinga pira sho. Dekho men. Hmm. Pira yinga men di pira men. Pira yinga shay. Pe yinga shay. Pe yinga shay di ayu ye. Yinga shay be. Ku. Peia teie. Tia por. Cu tu ana mona tia. Peia ngai bede. Mamma, jag kan inte bygga min mamma. Mamma bara, nej man kan inte. Satu eh, yang piye, apa agak tu nere yang, ha tu pirai. Shehar piraya ti. Watehar. Watehar piraya. Como no para coi de ma. Piraya en calle, ayure. Pep ti apu kuhu. Pirahu ay apu mujer. O ayure. Piratori ay si. Perdure. Apoyan iya jinga nyanyi ibi. Apu taratu hende ibi. Kunya ibi kunya. Ya jingare. Be jingare punya nyingkai bi simuka pera hotaye punya ra hotaye ya? simuka pera ya, hotaye se simuka pera ya, hotaye hemi u oh, miyukuri aturi yang bi hemi yukuri bi ya miyukuri hende kara hotaye oke pe pirahuri shoyeri bị đau đấy ý mồm tay dự quay về mọi nhà mà siêu tay quay im mai mồm quay bị đau cái ý à sai đấy hà cái hà cái mồm đó im mẹ mới cái cái ý mai mồm quay cha về ta ý như bị bị đau phải rồi nhà cái cô nhau à sai hơi vui nhất đi bé cô nhau sai bị à phong bị bé yên cái bé bé mình đi anh đi bé vậy bé bà gan này thì à phụ ý họ ra hả? pira ho. Ya ya pira ya bi. Ma ya sa ya cuero ye, cuña cuero ye. Pe hu yu de, ko nya yu de ai ai yu de. Ta mu ni wa ru da ni sin bu ka pe be. Ka pe ra ha. Hai. Ayo ta he na ka ya ma sha u ye bi pira. Sa para i pa tay, ai bi. Che ko pa. Ye men na tay ye men na ne đi. Đi ngoài đi. Nhưng mà đẩy nè. Đi ngoài đi. Nhưng mà nó tao ngoài vậy. Bé mẹ ui đánh chạy. Thế mẹ của nhà hỏi gì. Bị tu nếu ai dục bị gì. Của nhà. Wow. Hỏi đó giờ đây hỏi Bé mẹ này. Bị tu nào cái hỏi vậy. Hỏi là ha hỏi cho vậy đi. pepitun pehui, pe hujan. Pe ame so paten so arohi mbak ye nak mbak. Si muka pe ye di. Paten so arohi. Nah, ene re hoto. Nah, hoye e pe hujan. Pe so ye E pe ne kere yui. E, ba ko e he he na ka ye yo ta i ani. He he he na putar. Amo he adna putar tu ye bi. Pe yo oi. 便宜卖哪样木鱼？买木鱼，乌龟木鱼，便宜卖哪？小矮蛋耶，蛋，鸭，今年的鸭不好卖，小矮蛋，白板的，白啊不白小的，乌龟的硬骨，白不小很大不小，白鸭么？鸭。 via capo <clears throat> jumendare ha imana jumendare ha ha e, pe yupi ni yupini ni e ke ye pari namo yimba ayanda yimba ya ka pukura mo i tapi yang ka pe yang pa yang pe wa pu ya pampina pe bukaria yang de pampina yang buka jumendare ke ye ye jumendare ke Tak, eh, minah yang e kebetiha. Ya, mira que metía. Peri. Peri ta ina yang metía, Ya, ya hoy ya, ya, ya guapo. Ya, ara haya ne yemenda. Pe ya ba aya uhe. Kayu di kuer ya uhe. Kayu di kuer. Ah eh. Kayu di kuer ya, e. ya pepa. Tá, tá em Rubrehara, o pé de menar. Allá. Ahora, ahora, ah, nih te era, me. E. Te tere ka unja u. Në shaj, në shaj ta i ha preha. Në shaj, a mua e. Një me nare. Ja në një një me nare. A po mm-hmm. ha ta i me nare i. Ere he një jarë u anë shaj. Ja, u anë shaj. U janë i shaj një anë një. me nare i. Një me nare ha pe shjarë i. Ere he një ka u imë. Poxa. Ningara nyai quatro, ningara cho. Aja ye mendar hade nyinga keti, kujadra. Eh, hey, mai he, mai he paya nyingara ya. Pi mendar pe ya, nyingara ye himbo, pe ya nyingara. olhar para não É, é, é, pé, pé, é, pai, é, mãe pandu. é apoia. Biu, e apoia. Biu, e. Biu, i engarra. Biu, ah, i engarra. era biu reta, turiri biu tu peixinho, peixe. Quindi dici pesa ah, ah, ah, eh, eh, eh, a esa ka? Ah, iru pishori, iru pi. Iru pi. Iru pishori. Tori be ma abari. Ma e tori chimbe. Ah, e ma ira ko yar ge. Me e, me ju ui. Pe pandu. Da tiya pari bua. Pari yu kwa e yin ga ra. Kwa e yin ga ra e. Ha kwa e yin ge. Yuru ge ni shoi be. Tai à thì ya uta ye kau ya uta ye menar ya uta ye ku ya yo uta be ya nyingai be he he he Coña utai ahime, pakoti kuare. Aya engarrapando. Aya pando, engarrapa. Pakori kuera utai pando. Penha. Penha pai, olha, chapó, hein, pai. Chapó, Chapó, era, chapó. Chapó, hein, pai. Me berrar. Peixe, tem seis, Guaraxira, bicho. Guaraxira, bicho. Guaraxira, bicho. É, pai. Aab dari adi. Aab a al korasi é al. Koyani guru é binya al a Se korasi a Penyonya. é ayanggi hepayangga. Ayanggi. Ya é hepayangga. é sejor. Minyabanha. Mas, Quaraxi, Quaraxi, Recorrar era. É. Voilà, si. Naranti era um aipé. Naranti. Naranti é tá. Eu amo. É Para si, Ya, pira, toi. Pira, ya, ya e, ni ya. Oh. Katu ya jako. Oh, eh, ma ni, syai ma aiva. Ma ala tanya ya. Syai ma aiva. piranha kana mia guta ta pira era io porro suruica o suruica ta ya heta per ya hogedi au e pira she para cure nani shai pira piranha chore é sarge tá mas ya yu popuri ha o ya yu popuri eh, eh. ya yu itipa inishai Neia ah, arkadaşlar. Ayama esta. É capaz de mandar ha. Aja capaz de mandar ha. Pando ine be. Mongo ti pando. Miya mewa. Ma é mando, ma é pando. Ma é kauin ura ha. Pe que rap ma pique. Pe capitão de menor. Pe Yumo coin. So Capitán ya, capitán. Capitán wan ya. Hena muy ya que di ariru. Ba esa giran. Giran ta y me na me en por ejua. Y me na ra. Ba ena mo. Ah. Ari maña y me na. Ama en un pano, ama me mi un pano. Ama me mi un pano. Ba eh, y me na. काउं उरा में ही मेंदार आया में आया ये पीरां तो यदि ये बाय कावी या ऊपर ये पीनी दी ये पीनी पे आवा ये पीनी कावी उरा में ताई हो पीरां में आया पालो मिया ने ने मैं मित्र बिताया आपे वां आवा पे यां है ताहा हुई गुरी मिया है है पौधा में पौधा ये हाँ पौधा he cho ai gia để yêu coi à yêu tiki kỳ à sỏi bé à cuối nhá he cho em đi mình đi để yêu xem như yêu tê ai tiki kỳ à tao mua nhảy sau à? dạ. ai dạ cuối nhá tự he nhá dạ dạ cũng em nhỉ gar hạt tép rồi yandera yandem bắt tay cả rồi nhà mình hạt cái manhas by the among by amonta recorrap rico pé e pop em pé pé pa noi pé mi ba era o traio meio xinha o taiuri aí meio xinha meio xinha aí meio xi xi namo né, xi é, é meio xi mas é meio xi meio meio hu o pé pé มันแปลนๆหอชีรูมันแปลนๆไงหอชีรู Pè tặng hụp bì, hò xì hụp bì Hò xì Hò xì hụp Ara hai anh ấy mình nà cái hò xì mà bì Hò xì mai